của công ty Factor Việt Nam và anh em thấy thì hiện tại công ty Factor Việt Nam đang có cho mình đó là hai loại dầu cơ bản một loại đó là loại dầu, thường à, loại dầu này là loại dầu à, không pha anh em ạ à. hoặc nếu như chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ đó là một một còn loại dầu bên đây là loại dầu Hàn Quốc à, anh em thấy đây dầu Hàn Quốc này thì nó sẽ pha được với tỷ lệ nước nhiều hơn à, bao gồm tỷ lệ nước như là 120 à, hoặc là 130 à, tùy theo cái à, khối lượng công việc của anh em cũng như là cái à, độ tiết kiệm của từng anh em khách hàng à, anh em thấy đấy ạ um, dầu thì nó sẽ có can 5 lít và can 20 lít thì cũng chúng ta dùng ít thì chúng ta có thể là dùng can 5 lít nhưng mà nếu như anh em nào muốn tiết kiệm hơn thì có thể sử dụng cái can 20 lít này à, và để cho anh em có thể là thấy được về cái loại dầu à, Hàn Quốc à, hai, loại 1 pha 20 với 1 pha 30 này thì em sẽ tiến hành pha dầu để anh em có thể là quan sát uh, trực tiếp cái quá trình uh, pha dầu xem là có đúng là dầu này pha được với tỷ lệ 120 hoặc 130 hay không uh, và dầu này nó có màu như thế nào anh em nha Ờ, dạ vâng và ngay sau đây thì tôi sẽ à, là thực hành thực tế là pha một uh, với tỷ lệ là một đến ờ, ba mươi các anh chị và bạn và vừa rồi tôi đã là rót một uh, đây là một lít dầu ở đây tôi sẽ pha với nước là ba mươi nước này và chúng ta sẽ kiểm tra được luôn bây giờ chúng ta hãy đổ uh, dầu vào trước sau đó tôi sẽ rút là ba mươi uh, cái ờ, định ước như này ta cùng đếm nhá hai này ba này bốn này năm này sáu ta 26 27 28 29 và 30 Dạ vâng và anh và bạn thấy thì đây là cái sản phẩm mà khi chúng ta đã pha nước ra thì với với cái là màu đặc trưng đó là màu trắng À, và đây là thành phẩm dầu ờ, mà công ty Factor Việt Nam vừa pha ra đây anh em có thể nhìn thấy thì màu nó dầu nó có màu ờ, trắng sữa à, và nó có loại thì nó sẽ có mùi thơm thì loại dầu này thì nó pha để à, chuyên dụng cho anh em có thể là sử dụng cho các loại lưỡi cắt hoặc là các máy công nghiệp và ờ, lưỡi cắt hợp kim thì sử dụng là nó sẽ đảm bảo cái à, tuổi thọ của lưỡi cắt cho anh em và à, sản phẩm thì nó sẽ không có bị à, à, những cái tình trạng như là nóng à, và nó sẽ giúp cho hành phẩm của chúng ta nó được đẹp hơn Và ngoài các ờ, loại dầu này thì công ty Vector còn cung cấp đầy đủ tất cả các loại phụ kiện. Anh em nào có nhu cầu hãy liên lạc cho em qua số điện thoại 0787 291 188. Vâng, xin cảm ơn anh em đã luôn ờ, theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.